bắt đầu như thế nào ha thì à, đó là lý do tôi làm cái video này à, cũng là để gửi cho bạn đó cũng như là để cho à, các bạn à, chưa biết gì về à, cái việc mà nếu mà mình tham gia vào bất động sản thì mình sẽ tham gia ở cái cương vị nào thì tốt nhất cho mình ha thì à, như các bạn cũng biết rằng là à, nếu mà đứng về phía mà người à, bán ha thì à, sẽ có là ờ, chủ đầu tư nè à, sẽ có nhà phát triển thị trường nè à, có chủ sàn ha hoặc là ở ờ, bên à, phần mà môi giới thì có chủ sàn và các bạn là nhân viên môi giới còn ở ờ, hoặc là à, những cái à, ví dụ như là nếu mà là nhà phố à, nếu mà là những cái gì mà không phải là của dự án mà là của dân thì sẽ là chủ đất hoặc là à, chủ nhà ha thì à, đó là à, về phía người bán còn về phía người mua thì à, hoặc là bạn là nhà đầu tư hoặc là bạn là à, người à, đi kinh doanh ha thì mình sẽ nói rõ một số một số khái niệm ha thì ví dụ như là à, chủ đầu tư à, cũng có thể là chưa chắc họ là đã đã là nhà phát triển à, uh, bất động sản tại vì có thể là đất đó là thuộc quyền sở hữu của họ à, họ là chủ ờ, của cái nguyên cái lô đất đó nhưng mà họ cũng không, không có khả năng để phát triển dự án thì họ hoặc là uh, công ty đó cũng họ sẽ bán lại cái phần cho công ty uh, một cái công ty khác để họ phát triển dự án hoặc là họ có thể uh, um, Ờ, kết hợp gì đấy à thì nhưng mà khi mà bạn à, xem xét những cái giấy tờ pháp lý á, thì tất cả mọi thứ giấy phép đều cấp cho chủ đầu tư à, cấp cho người được quyền à, được sở hữu cái à, bất động sản đó thì bạn phải xem và bạn à, nếu mà họ à, là một cái đơn vị khác thu tiền chứ không phải là chủ đầu tư chứ không phải là cái người chủ của sở hữu của cái dự án đó thì bạn phải xem là họ có cái ủy quyền hay không ha rồi họ có cái cái ký kết giữa hai bên hay không tại vì một người là uh, sở hữu uh, được cấp phép và một người là thu tiền thì cái, cái việc đó bạn cũng cần phải xem xét kỹ À, rồi về phía à, khái niệm về cái nhà đầu tư và nhà kinh doanh à, thì à, người kinh doanh thì nó khác nhau một chút xíu à, là ví dụ bạn là bạn nên kinh doanh một cái ngành nghề nào đó ta không phải là bất động sản à, bạn có tiền bạn muốn đầu tư à, vào bất động sản mua nhà mua căn hộ mua biệt thự gì đó thì bạn là nhà đầu tư ha à, còn ví dụ như là bạn kinh doanh à, trong cái ngành này cái ngành này là cái ngành kinh doanh của bạn bạn mua đi bán lại bạn mua sửa bán và sau đó cho thuê thì cái việc mà bạn là người kinh doanh à, thì à, mình sẽ xem là mình nên tham gia ở cái vị trí nào thì khi mà bạn à, Ờ, ờ, quan tâm tới bất động sản thì đầu tiên bạn phải uh, biết rằng là cái mỗi một cái người mỗi một cái vị trí nó sẽ có những cái uh, như ưu và những điểm như thế nào ví dụ như bạn là người mới bạn không biết gì về thị trường bạn cũng chưa có nắm về những cái thông tin hay là về những cái kiến thức hay những cái kinh nghiệm về uh, bất động sản thì uh, bạn có nghĩ rằng là mình nên làm ở cái vị trí là môi giới thì ở khi mà bạn làm môi giới bất động sản thì à, cái ưu điểm là bạn à, sẽ không cần phải bỏ vốn ha rồi bạn à, sẽ được tiếp xúc rất là nhiều với các dự án À, bạn biết tiếp xúc với khách hàng bạn luyện bạn được học tất cả những kỹ năng như là tìm khách hàng uh, marketing uh, sale ha cái kỹ năng mà chăm sóc khách hàng và kỹ năng tất cả những kỹ năng giống như là uh, một bạn sale bất động sản giống như một uh, làm chủ một cái công việc của mình ha thì ở đâu đó khi mà bạn giới thiệu được khách bạn giúp đỡ khách hàng mua bất động sản thì bạn sẽ có cái mức hoa hồng từ chủ đầu tư hoặc là từ chủ nhà thì cái hoa hồng đó nó cũng khá là lớn nếu mà đó là khách hàng của bạn tự bạn tìm về còn nếu mà là uh, cái data của công ty thì sẽ có cái phần uh, phần mà tỷ lệ giữa công ty và bạn ha nói chung là đâu đó nếu mà bạn ví dụ mà bán một cái tài sản là 100 tỷ đi à, thì ví dụ là một phần trăm thôi bạn cũng có một tỷ rồi thì rất là nhiều cái trường hợp họ bước vào ngành bất động sản và họ thành công ở cái cái cái ngành nghề này cũng bắt đầu từ cái ờ, việc mà là họ là môi giới à, những người mà tôi biết ha, hoặc là những người mà tôi cũng đang là à, theo dõi follow họ tại vì họ thành công rất là nhiều ở trong cái lĩnh vực này thì họ cũng bắt đầu từ là nghề môi giới bất động sản tại vì cho dù à, bạn là, là boss ha cho dù bạn làm sau này bạn có thể mở công ty về môi giới bạn mở công ty về đầu tư bạn mở công ty về phát triển địa ốc tất cả tất cả cái điều đó bạn đều phải bán hàng bạn <coughs> <coughs> bạn phải đều được đều phải à, biết được à, phải bán hàng như thế nào để bạn có thể là training cho nhân viên của bạn bạn phải biết là tuyển dụng như thế nào bạn phải biết là à, chăm sóc khách hàng như thế nào thì sau sau này khi mà bạn làm à, cái công việc của bạn thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều thì đâu đó cái việc mà là khi bạn trở thành môi giới nó giúp bạn khá là nhiều ha trong cái việc mà là à, bước chân vào cái ngành bất động sản môi giới bạn à, sẽ được à, học nhiều kỹ năng ha bạn sẽ nhận được rất là nhiều cái thông tin à, của chủ đầu tư ha bạn sẽ phải đi tìm hiểu tất cả những thị trường thông tin về thị trường giá cả của các nơi rồi bạn phải à, biết cách làm sao để có thể tìm được khách hàng cho bạn ha mọi thứ nó đều ở trong cái việc mà mình phải học để mình có kiến thức để mình có kinh nghiệm à để mình có thể bán được cái hàng đó thì đó là cái điều mà là sau này khi mà bạn à, à đã ổn rồi ha bạn có thu nhập từ à, môi giới bất động sản thì bạn sẽ uh, build cái doanh nghiệp của bạn lên ví dụ bạn phát triển trong muốn phát triển trong cái ngành bất động sản bạn có thể là uh, làm chủ đầu tư cũng được bạn có thể là huy động vốn để uh, làm những cái dự án hoặc bạn có thể là làm những cái những cái công ty về đầu tư hay là công ty về phát triển địa ốc tất cả hoàn toàn đều có thể ha nếu khi mà bước chân vào thị trường này thì mọi thứ đều có thể ha đó là một vài cái điều mà à, tôi muốn chia sẻ với à, bạn ha và với tất cả các bạn ở ngoài kia nếu bạn thấy cái à, thông tin này cái video này à, có ích à, cho một ai đó thì à, bạn hãy giúp dùm tôi chia sẻ đến cho họ và nếu bạn à, muốn nhận được cái video sớm nhất thì hãy subscribe cái kênh video của tôi ha à, khi mà tôi đăng lên thì bạn sẽ nhận được cảm ơn các bạn đã theo dõi à, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo xin chào